đây đây là đi bài các bạn này thì cách thức chơi như nào nó rất là dễ thôi cái này thì là dùng ờ, pin uh, sạc nhá các bạn sạc các bạn dùng cả tuần luôn không hết pin rất là rẻ đâu rất là rẻ ví là ví nhật máy nhật luôn thì chơi như nào ví dụ như bạn đánh liêng đây tôi sẽ tạo cho các bạn để cho bạn dễ hiểu hình dung này nhiều bạn nhiều bạn biết rồi không nói nhưng mà nhiều bạn hỏi câu rất là <laughs> khó trả lời đổi như nào nhiều bạn nghĩ ở trong này có một bộ bài luôn đấy xong nó phụt ra mình chơi nó phụt ra cơ thì đây ví dụ như mình chơi liêng như này đi thì mình là con hai mình trước khi mình ấy thì mình sẽ giấu con vào đây là con hai nhớ con hai mình chia vào bán liêng người ta này thì vắng vừa rồi là mình nhớ mình giấu vào con hai thì bây giờ mình để nó làm lấy làm sáp thì mình đổ con bốn này vào đấy thì nó xảy ra là thành ba con hai Đấy, cách thức đổi như cầm bài như nào thì đây ví các bạn cầm này cầm gập như này có rất nhiều kiểu cầm để mà giấu các bạn khi bạn mua thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm để làm sao nó kín nhất có thể thì bên cạnh cái ví đổi bài này thì bây giờ mình còn cung cấp thêm những cái kính áp tròng nhìn xuyên bài giúp bạn hỗ trợ các bạn chơi môn bài lá thì đây kính kính áp tròng ở ờ, nhập khẩu mỹ đây các bạn này usa này Đấy. có thương hiệu đào hàng luôn thì năm ngoái thì ở ờ, bên mình cũng có phân phối những cái kính gỗ như này cái kính này đeo cũng rất là ok luôn đây là cái lắp lọ kính nó thì đeo nhiều bạn hỏi đeo vào hình nó như nào đây thì tôi sẽ đeo luôn cái kính thử vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn thấy cái luôn cái bài nó sẽ như thế nào nhá đấy mình sẽ chia ra một bài đây đây các bạn này thì đeo vào này như nào bình thường thì cái bộ bài này thì nó vẫn không có một cái gì luôn đấy mắt thường là không nhìn gì đấy, khi ta đeo kính vào khi đeo kính vào đây đấy nhìn các bạn nhìn con hai rõ ràng chưa đấy con hai này con này nhìn là chất luôn hai rô này rô thì nó ở trên cái phần này nó có cái gạch nó góc này đấy cái con bốn bốn bốn cơ thì làm ở đây bên này đấy rô này đây đấy năm này năm này năm tép này các bạn nhìn này ở trên phần trên này gạch trên là năm tép nhìn nhá đấy rất là dễ con ờ, cái móc chìa khóa này này là con 9 thì nó phân biệt với con 6 gì này 10 10 là hình dấu cộng nhá đấy thì ờ, các bạn mua hàng các bạn có thể alo trực tiếp để còn tư vấn thêm những cái dụng cụ khác nữa bên mình cung cấp tất cả những dụng cụ liên quan cầu bịp như bầu cua tài xỉu sóc đĩa cửa hàng mình nằm ở bến xe miền đông sài gòn và bến xe miền hà nội các bạn có thể đến hai bến xe lớn đấy để các bạn mua hàng thử hàng trực tiếp vào cửa hàng thử hàng trực tiếp ok đấy cảm ơn các bạn xem video